Ok anh em ơi và trong buổi tối ngày hôm nay thì à, vừa rồi chan được cái nón nên là khá lên đảo luôn em ơi cho anh em xem tổng thở cái set đồ con đao cho anh em xem quá trời anh em hỏi set đồ như thế nào như thế nào thực sự là trả lời rất là nhiều trong cái buổi live thực sự nó rất mất thời gian nè giờ lại đã lên đảo cho anh em xem rồi đấy ít tinh thần rồi lúc nãy được anh long cho ít tinh thần nhưng mấy cục nó đủ rồi anh em lúc nãy được đánh boss họ được ra áo nữa nè đánh một hồi trên bãi không có phòng thủ không quên không có phục hồi à, nhỏ chưa không phục hồi này có phục hồi 40 cũng ngon này quá trời áo 40 luôn này không lại không phục thủ áo này ngon nó, đẹp luôn trời sinh lực cháu 50 nhìn trong sinh lực đúng thì chạy giá luôn nè cùng lông chạy giá luôn nè rồi ok đang ngồi anh kia tô mì quay lại quá ngon nè anh bót họ đó nè sức lực cao này nó sức lực cao quá chướng nó lo có năm mấy rồi bốn cục thì mua shop hai cục nữa mình hết mình cho anh nhiều quá hết tinh hồng rồi vẫn là non lá nha nè non lá và lại áo ờ, à đây đây ôi con này hai viên viên khó đi mua bán nhiều viên này ba mấy dạng một viên nè là cũng mấy chục xu rồi bốn mươi chín dạng còn ờ, ba chục xu với năm chục dạng đó. hôm tinh hồng rất rẻ thích lên thích lên thích xuống thì tinh này trời tinh hai chín viên hai chín dạng viên trời rẻ vãi đái hai chín ngàn 50 dạng ok chỗ kia chắc là rẻ nhất rồi bốn chín dạng này chắc chín dạng rẻ nhất rồi à, ok ủng hộ hai viên à, ba chín dạng lò đã được có ba chín dạng rồi <coughs> hai tháng ba ai lên đảo Trời ơi Tự nhiên có cái nón binh vải trưởng Ngon thiệt sự Tại <coughs> con long đao này khả năng thiếu một kỹ năng vốn có nữa lên đạt tốc 126 rồi nè Thì một chống phái nữa lên Đó không, hiện tại tốc đánh là với cấp 33 chống phái là lên 92% còn lên được một cấp nữa là lên 105 là lên được 13% nữa thì chỗ này nó sẽ lên được 135 sẽ đạt mốc 126 nữa lần đáo ngày mấy lần luôn nè ngon lạnh cảnh đạo <coughs> trời ơi đó 75 đẹp luôn anh em ơi quá đẹp trai khá xem à, máu đồng này có cục event thì nó máu thấp quá muốn nhịn thì mới nấu được hai nghìn một năm trăm hai ờ mang vào năm lục đẹp vãi nãy được có 73 sao ờ xíu đi phong nè 5k 5k mốt sáu k hai Đấu 2003 rồi nè Đấu 2001 à Đấu hơi thấp nhờ biết đánh được hay không nè Máu tính ra thêm được một chút máu là, là ít chữ ta Là lên được trăm máu luôn mà Ai Bạn đại bằng xếp hồng ánh Cái gì sao kiểu lạ lạ nè Để cho anh em xem tổng xếp đồ lại Cái gì nãy sao nó lạ lạ Tại vì mình nhớ là mình tên 590 mấy máu rồi tay nó đã xéo ra mới rồi này cảm giác nó bị thiếu thiếu gì đó ok băng lộn xích đồ nè rồi đó máu là mày dày chứ đó máu là hai k hai rồi ủa sao dư ba điểm đâu ra đây đó nó lên năm k mốt này cho nhớ năm k mốt mà rồi lại này máu là gần đó nè đó. <clears throat> <clears throat> <clears throat> phi phong áo hiệp cốt không ép phi phong được nè ấy hiệp cốt không ép phi phong được nó nó phải năm cả mốt đó nó phải năm cả mốt vậy chứ rồi phun máu wow giờ được thêm 200 máu nữa ngon con lồng đào thực sự lên máu là một cái gì đó một vấn đề đó nè được hợp lý quá nghìn ba quá bình ừ đòi hai nghìn ba hết em vẫn còn 2 k hợp lý nè hết Raven là còn trừ ra đây 200 như là dòng xám 200 300 nữa mình hết còn còn một K8 tăng súng K8 2003 hết đó cho anh em xem tổng sơn hôm qua sẽ đồ này thực sự là không ngờ là được ra cái nón này luôn đó nón này hồi hôm trước hãy mua nè đó 20 23 thông pháp 8 sinh lực 29 thôi khá thấp này ra ôi sợ cái nón này làm 140 là ngon lành luôn đó bao tay 500 sinh lực cao nón phòng thủ lấy sinh lực cao đai lưng thủ lấy sinh lực cao đó ok chưa nhẫn cho 40 chẳng họ mới sinh ra lúc nãy luôn 90 <coughs> sinh lực 94 và sinh khí 8 đó ok đơn giản sinh khí 3 đó đồ xỉu dòng đẹp rồi nè đó tầm này con long đao đồ như vậy là chắc rồi nè xíu dòng hợp lý rồi đó. À, hiện tại đang đạt mốc 80 80 chón và 100 chậm rồi nè Ừ. rồi xét hiệp cốt mắt ốc 40 áo mắt 50 hiệp cốt hiệp cốt phi dân đó rồi đến gái rồi tất cả sẽ đồ này có thể đến được rồi đấy khi nào thay được món nào tính sâu nè thực sự sẽ đồ này quá pin quá đẹp luôn ơi cháu rồi bữa mình định đi ép gia chiều từ từ khi nào di chuyển tính sâu nè đồ này thực sự quá ok luôn so với đường con công lôn này thì quá ok và sẽ đồ này vẫn có thể mang cho đường môn nè đó vẫn có thể mang đường môn đẹp luôn đẹp trai luôn Đúng không khám khám nó khám 75 15 51 64 quá ok ống <laughs> phòng thủ hôm trước Khải ờ, đỡ cho anh em trong bang xài anh em ơi nên là Khải không có sai phong lô là khải cũng không cần lắm đỡ cho đường môn bên kia xài đó này xài ấn tính cổ nè sinh lực 200 ấn này phục hồi sinh lực nỗ lực phi dân rồi ok anh em ơi đó ta xếp đồ này 5 k mốt và 6 k hai đẹp pin luôn em ơi vô thiếu 5 thì có thể lên được 6 k năm là khải lên thiếu 5 cho anh em xem cái nón này có thể ra bán lại nha anh em mười kim Zalo Zalo bạn nhầm cái nón này 23 23 làm chậm 20 thông pháp 8 cái này đừng mua mua nè đừng mua mua mua ấy. sinh lực nội lực muốn ít rồi nón này là bán lại lấy cái kia hợp lý luôn những cái đồ thu lý server này hiếm lắm nè rất là hiếm luôn đúng rồi có điều kiện là ăn khăn lôi nó đẹp được nghiên cứu phải mua ăn khăn lôi nó đẹp nè ăn khăn lôi tầm này cũng rẻ hai ba triệu là có cái ăn khăn lôi được rồi mang khăn lôi là ok đó khăn lôi kháng hỏa mà đỡ mà nó đánh cho lâu dài nên mang khăn lôi tại vì sau này gió đang cũng lôn nhiều nên là mang khăn lôi nó ok hơn người mang thiết người mang khăn lôi sẽ ok hơn tại khăn lôi nó có 37 thôi nè khá thấp khăn lôi bút lên được có mốt. Ôi sợ Nhìn cái nón cháy giả luôn trời à, Vãi thiệt Trời Đỡ phải tốn tiền mua ngon rồi Rồi Quá đẹp luôn em ơi được khả lên thiếu lâm thử lên được tay cái chuẩn khoảng số cái nam không được nha nè Lên thiếu lâm được nha Lên thiếu lâm tờ Hiện tại là cũng thấy khả là bằng xếp mình mắn lại Anh quá tưởng mình mắn cả ngày luôn nè cứ có bot hoặc là khai auto 24 tiếng là cứ giải cắn cả ngày luôn tại mình bán trên người vẫn còn luôn mà dàn xe khá anh em lên xem xem mình bán trên người đã cao rồi cắn thêm vô tử các kiểu nữa ngon bán hạt đội kháng hỏa đúng rồi ông này đang cần kháng hỏa rồi giờ thứ năm rồi nhiều đó 6 năm hợp lý không à. tính chuẩn luôn nè 5 cái 3 6 năm hợp lý luôn kháng rồi quá bình luôn quá hợp lý luôn ok về bằng xếp hiệp, hiệp à, như hiệp, bằng xếp uh, à, sinh lực vô em ơi bằng xếp uh, không ảnh nhau sẽ hợp Ngoảnh uh, 52 Rồi quá ok luôn Đó tự nhiên không không có một clip cho anh em xem tự nhiên bói được món đồ vip ngon lành cành đạo khỏi phải tốn tiền mua luôn nè đâm ra dừng ra cái nón ra bán luôn <clears throat> anh em xem video đừng quên để lại cho khám và đăng ký kênh ủng hộ chơi nha em ơi đó quá ngon tự nhiên có một clip cho anh em xem bối đồ đêm khuya anh em hiện tại trên bãi cái tầm này là bao nhiêu giờ sáng rồi là 2 giờ 51 sáng rồi nè vừa rồi mới đến boss xong rồi mới ăn, ăn tối nè. đó xong ra lực luôn đó, ngon này muốn boss họ á ừ, đồ nào không con áo phục hồi 40 làm chậm 30 vừa quá xin ẩn hai ẩn một nên đọc sao được áo cái bàn không nè áo cái bàn này còn thằng nhận cái dữ này mới rớt này rớt lúc này chắc rớt lúc nãy luôn cùng một lúc luôn này. đó thằng pháp 15 phục hồi 40 phục hồi 30 140 vãi trưởng nha đó rồi cứ giờ cứ treo đến sáng bố đồ tiếp rồi em cứ gặp boss hoặc là như đó là beo là mình chờ đợi đồ thôi rồi sẽ đồ quá ngon đây anh em tổng thợ sẽ điểm ra đây vừa bỏ ghi ra rồi thôi lực tài xấu cái năm ạ